Thất bại là mẹ thành công Còn ngồi không thì chỉ có chủ tịch Không biết quê anh em có đặc sản gì nhở Riêng quê mình thì có vịt quay với ờ, mũ siêu Lúc bạn gặp nạt thì tôi luôn có mặt Còn lúc tôi ép không thì chả thấy bạn đâu Hãy sống bản lĩnh như Tokuda Một mình một cu Chơi nguyên khu Nhật Bản nói cũng lại người ta quay ra đánh mình lại sợ bạt quá Diễn sao trông buồn thế Bạn bè tao đi làm các kiểu hết rồi Bây giờ ở một mình buồn quá Sao buồn Bởi vì tao chưa lên lít mark Lên lít mark sẽ có bạn bè này rất là nhiều bạn luôn mày cũng lên với tao đi ok tiếng xúc sắc đốt cháy đời trai trẻ đi bể cầu bay mẹ nó thanh xuân mình âm tính với covid nhưng lại dương tính với cô đơn Vừa mới bước sang năm 2022 thôi Mà mình đã mất đi kênh tiktok hơn 120k follow Nhiều lúc cũng muốn tán gái lắm Nhưng mà mở mồm ra chả biết nói cái gì Mày xuống đã em ăn cơm chưa trong tất cả những đứa tan anh ấy thì em là đứa luôn nhất và luôn luôn là chỉ có yêu anh thôi